Kính chào bà con, kính chúc bà con ngày mới an lành Sau đây là bản tin cập nhật giá lúa gạo hôm nay 13 tháng 2 Giá lúa gạo ổn định không có biến động tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long Hiện giá gạo nguyên liệu thành phẩm ở mức 9.600 đồng đến 9.700 đồng Gạo thành phẩm 10.600 đồng đến 10.700 đồng Cám khô 8.650 đồng Tấm 9.600 đồng Với mặt hàng lúa Hiện lúa OM 5451 6.400 đồng đến 6.600 đồng Đại thơm 8 6.700 đồng đến 6.900 đồng. Nàng hoa chính 6.800 đồng đến 7.100 đồng. <clears throat> giá đi ngang đối với các chủng loại lúa khác cụ thể OM18 giá 6.700 đồng đến 6.800 đồng nếp khô Long An 9.000 đồng đến 9.200 đồng nếp khô An Giang giá 8.400 đồng đến 8.600 đồng lúa Nhật giá 7.800 đồng đến 7.900 đồng lúa IR504 ở mức 6.400 đồng đến 6.600 đồng IR504 khô 6.500 đồng Nếp tươi An Giang 7.000 đồng đến 7.200 đồng Nếp tươi Long An 7.850 đồng đến 8.000 đồng tay chợ lẻ giá gạo thường 11.500 đồng đến 12.500 đồng Gạo thơm jasmine 15.000 đồng đến 16.000 đồng Gạo sóc thường 14.000 đồng Nếp ruột 14.000 đồng đến 15.000 đồng Nàng giang 20.000 đồng Gạo thơm thái hạt dài 18 đến 19.000 đồng Hương lại 19.000 đồng trắng thông dụng 14.000 đồng, nàng hoa 17.500 đồng, sóc thái 18.000 đồng, thơm Đài Loan 20.000 đồng, gạo Nhật 20.000 đồng, cám giá 7.000 đến 8.000 đồng trên kg. Trên đây là cập nhật giá lúa gạo hôm nay ngày 13 tháng 2 năm 2023 đến đây là hết. Chúc bà con ngày mới tốt lành. Tạm biệt và con hẹn gặp lại bà con trong clip sau.